Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đài Gaming Ngày hôm nay trong video của chúng ta sẽ là nhân vật mới tên là Illusion Knight Và em nó đang sử dụng món đồ gì? Ta hãy cùng theo dõi Nhân vật Illusion Knight của chúng ta hiện đang sử dụng vũ khí rút 1 cộng 11 Đấy, Sẽ rút 1 hay là sẽ phân level 400 nha nhé và sử dụng một cái kiếm Bravo 600 còn gọi là vũ khí thân rút 2 đấy, cộng 11 luôn và một cái dây sốc cái chấn sốc két cộng 15 nhưng mà chưa được khảm đấy, chưa được khảm ngọc nguyên tổ đây và một cái uh, sách thuộc tính cộng 7 bình thường kèm theo đó là một cung power up thời hạn và chúng ta sẽ cùng xem lượng đám của em nó mà có thể gây ra để lượng xem lượng đám của em nó thì anh em có thể xem cái tổng đám này gần 700 k đám trên một giây đấy khi mà pha ở bài hotspot hotspot.net của map swam of ờ, .net nhé nhé và bảng C của nhân vật Illusion Jedi của chúng ta thì chủ yếu là tăng vào Agi để vừa lấy tốc độ đẩy cũng như là sức mạnh cũng sẽ được kèm theo khi mà chúng ta tăng Agi lên càng cao thì sức mạnh của chúng ta sẽ được tăng, tăng cao nhé nhé rồi chúng ta hãy cùng di chuyển em nó về map Noria và chiêm ngưỡng em nó một lát trước khi chúng ta nâng cấp set thân vũ khí rút một lên set thân vũ khí rút hai của nhân vật Illusion Jedi và để xem nó đẹp hơn hay không và nó có mạnh mẽ hơn hay không thì chúng ta hãy theo dõi ngay bây giờ đấy để xem là để xem xét rút thì mình đi về một bảng nó tối tối một chút nhìn nó có vẻ là nó sẽ đẹp hơn đây đi cho anh em thấy đây là nhân vật illusion của chúng ta đấy khi mà mang xét rút một để hợp với chắn socket rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài bài đây nhé chết hết con người này đi đã đó ở đây Chụp đẹp chứ anh em nhỉ đấy không đến nổi đặc biệt là cái kiểm này nhé cái kiểm rất là đẹp đấy cái kiểm của yêu sinh thì rất là đẹp đó nhưng góc này là anh em thấy đi đồ bả đào của em nó rồi chúng ta sẽ cùng về nâng cấp lên set root 2 để xem nó còn đẹp trai như vậy hay không đấy để nâng cấp lên set root 2 thì chúng ta sẽ cần là đấy đầu tiên là phải tách ngọc ra 40 viên đó rồi thế bốn tao là bốn cái này nhé bốn đẹp đâu đây một hai ba bốn để có thể nâng cấp được thì chúng ta để gặp lượt với xe trao vô binh ở bản Noria nhé thì vừa nào cũng thể mà thôi đấy 10 b và 10 sụt ở ờ, nâng cấp set rút 1 lên set rút 2 thì chúng ta chỉ cần là 10, 10 loại 10 viên ngọc mỗi loại thôi nhé nhé ui nó cũng giống như tất cả các set thân khải nhé set ADA thì cũng tương tự đấy nhé thật là may mắn khi mà mình úp lên được dòng DD25 tiếp tục mình sẽ đập tiếp cái quần ta sẽ cố gắng đập full set sau đó mình sẽ đập cái còng 9 và còng 10 ừ. cái này chưa được anh em cái này mới là đây chảo đi ý có 25 dd luôn này anh em quần này của mình nó chưa ộp 16 vì thế nó chưa thể khảm được ghép đây này ộp của chúng ta đập lái vào ấy thì nó phải là còng 16 thì chúng ta mới có thể nâng cấp được Đấy. Ui, nhanh quá rồi hồi nào ui tại gì vậy đó đó ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng nâng cấp đến set phần rút 2 và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để có thể theo dõi các cái set phần tiếp theo của Illusion Canal nhé rồi mình vừa nâng lên set rút 2 rồi nha cái quân, cái quân này tiếp tục 15 star đây nó có giữ lại star hay không 15 star mà mình nói á, là nó chỉ là nó chỉ là cái ốp tăng tất cả các điểm lên cộng 15 nhé nhé đó cái ốp chuyện màu xanh đấy giữ lại không đấy vẫn giữ lại này nhé rồi bây giờ mình sẽ mang cái phần này lên ở đào thải là cộng không chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút đây đây là em nó khi ở cộng không nhé nhé nó cũng tương tự như là set area của DK đây nhé tương tự khá là tương tự rồi tiếp tục thì bây giờ mình sẽ nâng lên, lên cộng chín cái đã Đấy. bởi vì là mình à, bởi vì mình à, vừa nâng cấp lên nên nó còn là cộng không thì anh em nên rất xấu bây giờ chúng ta sẽ đặt lên cộng, cộng 10 luôn Đâu này. Đấy. À, tính đó một món này đó con này là ở set uh, root 1 thì chúng ta có được là 694 ca đam trên dây đấy nhé giờ mình đang lên rút 2 thì không biết cái lượng đam chúng ta có được cải thiện không đập đến 10 luôn anh em ở server mình thì là cộng 10 là 100 phần trăm nên cái khá là dễ từ cộng 11 thì chúng ta sẽ phải là bỏ vô trao thì nhưng mà không muốn mất đôi gì nhé từ còn một thì à, tỷ lệ sẽ là quay trở lại đúng với tỷ lệ của các server khác hay là còn giống như là server webz khi mà tỷ lệ của chúng ta chỉ còn là 60 mấy thôi ui con à, nhân vật illusion cái này nó cũng khá là tốt là điểm sức mạnh nhé để có thể sử dụng món đồ đấy đấy anh em này 372 được kìa ui đặc chế thế nhỉ chính ui cái gì vậy bị nguyên rùa à? bảy tám này chín này rồi ta sẽ xem cộng 10 là bao nhiêu nha nhé cộng 10 là bao nhiêu sẽ đây ui phiếu 19 sẽ tên là ghế nha ta sẽ phải tăng thêm 20 sẽ tên nữa đi đấy đang à, cao là phải 500 trở lên đấy nhé mới có thể mang được uh, một cặp vũ khí uh, vũ khí là xếp phần nút hai hoặc nút ba đấy Tám, ui lại tạch rồi Chính. đấy cộng 10 rồi chúng ta hãy cùng chiếm ngưỡng em nội với nhé. đi ra đây một chút đấy nó đang bị mắc cái bọc của illusion cái máy này nhé đây sẽ để em nội đây cộng 9 cộng 10 đây à, đối với nhân vật illusion của canal của chúng ta thì sẽ có một cái đồ màu đỏ đó, anh em có thể nhìn thấy rất là dễ dàng đây quả đồ màu đỏ này rất là chất chơi người chơi đấy nhưng mà khi chúng ta mang cái mũ lên <laughs> thì nó mất <laughs> nó mất mẹ cái <laughs> cái đầu tóc đỏ hoe của chúng ta này Trời, công tiền đi nhùa mà tự nhiên mang mẹ cái mũ lên làm chả thấy tóc đỏ ở đâu để mình đập nốt cái tay đi nhé đập nốt cái tay đi cho nó lên cộng 10 đi đó rồi cho nó đồng bộ là cộng 10 hết ta vũ khí thì mình vẫn giữ, giữ lại là vũ khí 600 để cho nó đồng bộ với set Đấy, ở video tiếp theo thì mình sẽ nâng set này lên là set 800 và chúng ta sẽ cùng xem cả set và cả vũ khí xem set nào đẹp hơn nhé điền địa phương xuống đấy anh em thấy không nó cũng tương tự như là set dk anh em nhỉ không khác gì không khác nhiều lắm được cả là cái vũ khí nó đẹp hơn thôi Để cái vũ khí nó là chất chơi kiểm thì tương tự dần dần như kiểm slayer nhưng mà hâm hổ hơn rất là nhiều nhỏ gọn đấy rất là đẹp rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tẹp ba em nó ở map swap và .net nhé cùng là cái map hôm này, cùng là cái bài hotspot hôm này đây ta sẽ di chuyển lên theo mình được biết thì uh, vũ khí 800 của IK sẽ là vũ khí được mình cảm thấy đẹp nhất trong các kiểu vũ khí của nhân vật IK Senai này ta phải cùng xem đam nhé nhé xem lên được bao nhiêu đam hồi này chúng ta phải đợi khoảng tầm 2 phút để cho lượng đam trên giấy nó ổn định lại 707 anh em không hơn được nhau là bao nhiêu à, về attack power thì nó lên được 100 cái 100 à, đam attack power nhé nhé nếu như mà nó đã lên được attack power cũng như là attack speed thì mình nghĩ là được đam giây nó sẽ cũng được tăng lên thôi Đấy, tầm 700 anh em hơi được mấy chục ấy, mấy chục cá đám trên một giây à, đặt tay đến nơi đúng không nhé 728 vậy nha nhân dân ổn định lại đó mình sẽ chắc là hơn 700 ấy hôm nay là 640 thì giờ là 700 là cũng 700 728 đấy. coi như là cũng là ok rồi đấy nha tạo ra 76 kìa anh em thấy illusion mạnh mẽ không nhân vật illusion của ai thì cực kỳ mạnh mẽ rồi kém hero rồi luôn Biệt kê rồi thì đây là video của mình giới thiệu khi mà chúng ta nâng sắp đến set rút 2 của illusion Knight để xem set nó có tên là gì nhé set nó sẽ có tên là void darknet angle illusion Knight đấy tên khá là long long ngoằng <laughs> hai mình có hai mình thường gọi là giống như nhân vật ADK, là set dark angle là set DA đấy cái tắt của angle nhé nhé Và vâng, nếu như anh em thấy video này hay và có ích thì có thể để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh và đừng quên chia sẻ cho bạn bè cùng biết để có thể thấy được nhân vật Illusion Canine này mạnh mẽ như thế nào. Và đừng quên đón chờ video tiếp theo của mình khi mà mình nâng cấp nhân vật của mình lên set rút 3 và vũ khí rút 3. Đó. Mình bảo rất với anh em là set rút 3 của nhân vật Illusion Canine đạt mốc level 800 cực kỳ là đẹp đấy cực kỳ đẹp đấy nhé anh em hãy đón chờ video tiếp theo của mình bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo bye